À, xin chào các bạn. À, theo chân những người dân bản địa, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tới thăm một cái nơi trồng nho và làm rượu vang lâu đời nhất ở tỉnh bang Quebec. À, đó chính là trang trại Cốt Đặc Đoa. À, Cốt Đặc Đoa nằm ở thành phố Dunham, nơi chạy qua của tuyến đường rượu vang nổi tiếng Comississiqua, à, tuyến đường rượu vang đầu tiên của tỉnh bang Quebec với tổng cộng là khoảng 20 cho tới 25 trang trại nho. À, và đây là khuôn viên phía trước của Cốt Đạc Đoa. À, khi tới đây thì các bạn à, có thể đi dạo trong vườn nho, ngắm cảnh, chụp ảnh, nếm rượu. À, và đặc biệt nhất là nơi này có trưng bày rất nhiều các cái tác phẩm điêu khắc hiện đại, độc đáo và ấn tượng. Cái cách bài trí ở phía bên trong khuôn viên của trang trại cũng rất là đẹp, rất là bắt mắt. À, khi nói đến rượu vang thì đương nhiên không thể không nhắc đến Pháp hoặc là Ý, những cái quốc gia có lịch sử ngành rượu vang rất là lâu đời cả nghìn năm. À, so với những cái cây đa cây đề đó thì rượu vang Quebec còn rất là trẻ, à, rất là mới mẻ. À, tuy nhiên thì cái điểm đặc biệt mà mình muốn nhắc đến trong cái video lần này đó là cái nỗ lực uh, rất đáng ghi nhận của những người đã tạo ra được những cái giống nho trồng thành công ở Quebec một cái nơi tưởng chừng như không phù hợp cho nho làm vang vì điều kiện thời tiết à, rất là lạnh và khắc nghiệt. À, phí vào tham quan là 4 đô cho một người lớn, còn đây là phí thử rượu và đồ ăn nhẹ. Các bạn sẽ à, chọn tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người. Ví dụ như 5 đô, 10 đô, 20 đô hoặc là 25 đô. À, như các bạn cũng biết thì mỗi một cái trang trại à, họ sẽ trồng nho và tự làm vang riêng vì vậy mà cùng là vang đỏ vang hồng hay là vang trắng nhưng mà mỗi một cái trang trại thì nó sẽ cho một cái à, vị khác nhau một chút à, nó gọi là đặc trưng bí quyết làm vang của mỗi một uh, trang trại đó à, thì trước khi đi tham quan vườn nho thì tụi mình sẽ thử một vài cái loại rượu vang của cái trang trại này và mình cũng sẽ quay cái quang cảnh chung ở đây cho mọi người thấy đây là cái khu bàn họ đặt để mình có thể uh, ăn trưa hoặc là dùng đồ ăn nhẹ buổi chiều thì các bạn có thể tự mang đồ ăn đi hoặc là mua những cái đồ ăn nhẹ ở ờ, ngay tại đây ví dụ như là fromage ờ, bánh mì hoặc là xúc um, thì đây đều là những cái sản phẩm uh, tự làm của địa phương thì à, quang cảnh ở chung ở đây thì khá là đẹp có rất là nhiều góc hình các bạn nếu mà trường hợp điệu đà giống như mình thích chụp ảnh hay gì đó đây là một cái cổng này nếu mà họ tỉa to thì sẽ rất là đẹp để mà chụp này mà đây là trước cổng nhà vệ sinh nếu mọi người <laughs> đó ừ, cái không, không gian này nó sẽ phù hợp ví dụ như các bạn có một cái váy một cái đầm trắng dài thướt tha bay bổng bồng bềnh thể đến đây thì nó sẽ có rất là nhiều cái góc để chụp ảnh rất là đẹp <laughs> À, thì như cái bạn nhân viên bạn ấy đang chia sẻ thì à, à đây là cái chai Gore hay còn gọi là vang hồng à, thì à, vang hồng ở đây nó sẽ có màu đậm hơn so với các cái sản phẩm cùng loại ở các cái trang trại khác và do là cái bí quyết ở cách họ ngâm ủ và hoặc là kéo dài cái thời gian chín của nho ở trên cây à, vì vậy mà khi nếm ý, nó sẽ có cái vị nồng hơn ngửi thì có vị ngọt tuy nhiên khi nếm thì lại không có cái vị ngọt mà nó có cái vị chua của raspberry của dâu hoặc là bưởi cái chai này thì rất là phù hợp ừ, khi mà dùng trước khi à, dùng các cái món khai vị à, còn đây là vang đỏ vang đỏ ở đây thì được ngâm ủ bằng gỗ sen à, trong quá trình ngâm ủ thì họ sẽ cho thêm một chút gỗ vào trong rượu để tăng thêm cái mùi vị cho rượu à, thì như cô gái này đang chia sẻ thì khi mà nếm cái loại rượu này ấy, thì các bạn có thể thấy cái mùi của một vài cái loại trái cây dại nhưng mà thực sự thì cái rượu này chỉ được làm từ từ nho thôi nho và thêm một chút gỗ sen thì cái gỗ sen đấy nó tạo ra cái hương vị đó Oh non, c'est vraiment... còn đây là chai vang xịt à, hay còn gọi là vang trắng thì cái, cái chai vang này nó chỉ có 6% là cồn thôi nên là nó khá là fresh nó gọi là sao nó nó nhẹ nhàng nó cũng rất là mát tức là nó làm cho cái cổ họng của bạn cảm thấy rất là mát dễ chịu à, thì cái loại vang này khi mà ngửi thì nó cũng có cái mùi vị rất là ngọt mà khi nếm ý, thì nó lại không ra cái vị ngọt mà nó có cái vị của ừ, à, của táo hoặc là của trái lê à, và đây là bữa trưa của tụi mình 25 đô cho hai ly vàng các bạn sẽ được uh, thử bốn cái loại fromage một ít bánh mì uh, một ít xúc xích salami và pate thì đây đều là các cái sản phẩm của địa phương cũng có thể nếu muốn thì các bạn cũng có thể ăn trưa ở thị trấn ờ, Bedford cách đây khoảng 5 phút lái xe hoặc là mang một vài cái đồ ăn nhẹ đi à, video nó sẽ có những cái hình ảnh mà gây nghiện nếu mà các bạn đang đói thì à, vui lòng là tua nhanh qua đoạn này nha <laughs> À, lý do để Côte d'Ivoire được chọn làm nơi trồng những cái quả nho đầu tiên của Quebec à, ờ, chính là bởi nơi này được thiên nhiên ưu ái cho một vị trí địa lý và thổ nhưỡng rất là đặc biệt. À, một dạng địa hình không bồi có nguồn gốc từ đá phiến và đá phiến sét rất là phù hợp cho ra những cái quả nho có chất lượng tốt khi làm rượu. Ngoài ra thì cái số lượng ngày không có băng giá ở vùng này cũng luôn cao hơn các cái vùng khác à, từ trên cao đây các bạn có thể nhìn toàn cảnh được cái trang trại nho Cốt Đà Đoa và phía xa là những cái trang trại khác các cái gốc nho ở đây thì đều là nho bio tức là không sử dụng hóa chất đặc biệt là các cái loại thuốc trừ sâu nấm hoặc là phân bón à, do cái điều kiện thời tiết quá lạnh về mùa đông vì vậy mà cái phương thức canh tác nho ở đây cũng rất là khác so với lại truyền thống à, thì các cái luống nho được bố trí rộng hơn cuối mùa thu thì à, đất sẽ được dồn sang hai bên và lấp vào các cái gốc nho để giữ ấm à, cho gốc cũng như là các cái chồi non ở phía dưới à, dàn nho thì thường thấp hơn chỉ cao khoảng 1 cho đến 1,2 mét và họ sẽ xử lý để cho ra trái ở dưới gốc à, chính vì thế mà các bạn sẽ không thấy có nho ở phía trên dàn à, đa số là nằm ở dưới gốc và cách mặt đất không xa Và tại Quebec thì để sản xuất một chai vang đỏ sẽ khó hơn rất nhiều so với một chai vang trắng à, do là phụ thuộc vào cái độ chín của quả nho. À, thì hiện nay họ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để cho ra những cái loại nho, những cái giống nho mà có khả năng chịu lạnh tốt hơn cũng như là có thể chín sớm hơn để có thể đạt được cái độ chín à, đúng như là họ mong muốn để cho ra những cái à, chai vang mà có thể đạt được chất lượng tương đương với lại những cái loại vang ở những nước như là Pháp, Ý hoặc là châu Âu thì hy vọng là những cái nỗ lực của họ sẽ sẽ có kết quả tốt đẹp trong ừ, thời gian không có xa. à, đây là cái khu lưu trữ các cái sản phẩm của cốt đặc đoa à, thì ở đây họ sẽ trưng bày các cái sản phẩm ờ, của một vài năm trước đó, thậm chí là có những cái chai vang từ những cái ngày đầu từ những cái năm đầu tiên của cốt đặc đoa giá vang ở đây so với vang nhập khẩu từ các nước khác thì cũng xem xem không có chênh lệch nhiều bạn có thể nhìn đây là cái giá đó thì cũng không có chênh lệch gì nhiều lắm à, ở đây thì họ trưng bày những ngay cả những cái chai vang à, qua tất cả qua các năm luôn đấy à, như mình thấy là có liên tục qua tất cả các năm đều có à, thì à, cái chai lâu đời nhất là từ năm 1983 cái giá thì mình không trách không biết <laughs> được là giá nó như nào cũng không biết được vị của nó có ngon hay không à, nhưng mà ông chủ của cái nơi này thì chắc chắn là một người rất là yêu thích nghệ thuật chỗ nào cũng thấy trưng bày rất nhiều các cái tác phẩm điêu khắc à, trong phần cuối của video thì tụi mình sẽ ghé thị trấn Bedford một cái thị trấn nhỏ xinh xắn à, và đừng quên ghé vào mua một cây kem hoặc là một cái ly bubble tea um, trên cái cái đường trở về Montreal nha mọi người à, mình rất là thích cái ờ, uh, bubble ở đây họ làm rất là đặc biệt và rất là ngon hy vọng là video sẽ giúp các bạn sẽ có được một ngày vui vẻ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo